Chơi đi. Cất cuốn đi. Cuốn đi. Cất cuốn vòng đi. Nó đánh quân bài đi. Mình đánh tranh bài đi, không còn long long dày quá. chỉ đổi món được giá sao rồi. Bây bác mua công kiểm tra đi. Các mà kiểm tra kỹ. Bác ai mang đến À chủ nhà. Quân bài ăn không? kiểm tra hay không kiểm tra ấy, thì ừ. tôi cũng đảm bảo với các bạn đây chủ nhà không kiểm tra thì cũng thử phát cho nó chắc lúc mình cùng làm sao kiểm tra mới kiểm không mới được lắm đảm bảo được bác tôi không được lắm bỏ năm trăm mới mà được không luôn trong sốt là được. 500 hay là kẹo sô cô la? 500. À, ờ, đây. Rồi xong việc cho ông đặt ra bỏ 500 được. mẹ ông khôn thế chủ nhà. Này. Còn gì nữa tự nhiên cứ mất công đi mua. Đúng rồi. Ông, ông, ông, ông chủ nhà nói thế. Ông đưa coi 500 tôi mua cho chục cái. Cái danh dự của người ta. Đúng rồi, danh dự 500 nghìn danh dự 500 nghìn quá rẻ mà danh dự thằng cờ bạc thì còn phải có danh dự cờ bạc còn phải danh dự thì vẫn còn đấy danh dự trong giới bạc bạc à, ngoài thì có danh dự đéo gì có ký có cân ký bát đéo ngoài thì có thiết hạnh đéo thì làm ngầm hào đây đánh chết mẹ luôn đi em gái này ngồi yên thế nhỉ qua bữa ăn sao ra hết tiền ra hết tiền á tiền đang cầm một tay một mã đây à, đâu ít thì tí mới kiếm lên này để ra không thì xong nơi thằng nào được thì kiếm nó Tôi biết cách kiếm cái cắt quân thì cái tiếng nhiều thiếu nhá quân này chịu trách nhiệm xong thứ luôn mà không được bỏ quân này chịu trách nhiệm quân không làm bóng chịu trách nhiệm quân này chịu trách nhiệm như này thể lâm chân là được cũng để có tí gọi là tìm cách nhà thì các ông cũng ờ, mọi người hãy chăm tí nữa không phải là ấy trước đi dưới trận dưới trận dưới trận cái gì trước đi thứ nữa thứ nữa tôi có trách nhiệm bốc cho ông xong ra tiếng tứ tử đầu tiên bốc cho ông ừ. không lại trả được cái gì mất cũng mất nhà dọn tàn thuốc với này quét cất quân nữa mình cứ phải là người cắt quân nhỉ của cắt nhanh sau mua cái gì ấy về về về nhá vâng. thế là năm trăm nữa để hôm sau cơm cắt năm trăm sướng rồi biết thế mình dành cắt ông muốn sập cái hay sao đúng không Út. kiểm tra tí để ông cắt ông kiểm tra ít ông động tay rồi đừng nào động tay luôn Đấy, ông kiểm tra cắt xong rồi ra liếm bọt xong rồi rồi đồ lên lên cái cái cái mang cắt đấy xem nó có út không Củ 500 không? Ok. Thử các bạn 500 không nhá. Vừa thử rồi. Xong chưa? Đấy, bạn đĩa đó. Ngày trắng đêm đêm nhá. Bạn đĩa kiểm tra rồi. Đấy kia. Xong chưa? Xong đi xong 3 tiếng đi, xong 3 tiếng rồi đấy. Xong đi. Cái này đấy. Đủ vị đấy. Mở. Cái này đấy. Rồi, này. Quân đấy. Sao không được trường quân? Ba ba đi. Mở. Mở ba thành không dạ. Rồi, đánh luôn chưa? Đấy, đánh. Xong nha. Ờ. nhẽ một cái nữa chắc chắn rồi tiếng đầu cái cân xuống đi xuống nữa đi để cái cân à cân xuống rồi rồi mở nha ừ. biết đâu được bất ngờ đấy, rồi, đấy. luôn cứ kệ nó dạ. rồi phải làm chắn này bao nhiêu đây 3 triệu tính đầu mà căng đấy Đánh bé là tôi có đánh bé bao giờ đánh, đánh trước à chưa cần đánh hai à, triệu chẵn xong chưa ừ, đã xuống rồi. sạch bàn chẵn đây cầu chẵn này chẵn ừ, sạch bàn trắng, đánh chẵn rồi ông bắn chẵn rồi mà cầu tôi đánh chẵn đó cầu bao tiền đây hai xong chưa thằng kia bao nhiêu đây hai triệu nữa thế công mà thừa thiếu ngoài đi thôi mở đi nhá mở đi biết là thừa đấy đồ là triệu ơi Dạ. Dạ, bốn câu đang cầu em chưa đâu đưa anh chờ đấy rắn vào chỗ nào đi em không ai lên chỗ nào giờ mới là nhảy này dạ, có người hạt cái này có tiền hai triệu sẵn cái mà đen anh nghỉ chơi luôn này anh đi hai triệu sẵn xuống đi cái nó nàng yếu rồi chưa nổ máy thôi ờ, mà thấy cứ ngồi thôi ừ. sạch bán này ạ một triệu hai triệu bốn triệu, triệu sáu triệu ừ, rồi hai triệu còn 4 triệu của tôi thế thôi xong chưa hết nhá mở nhá Ôi, gì? thua Em lấy tiền rồi Cái này mà thua đã thua theo anh Nữa Cứ thua thì anh nuôi đi Anh gì? 2 triệu 2 triệu này Cái này Hồi, một cái nha nào Cái cái gửi nhận lên xuống rồi đúng nhiêu em xuống chưa làm xuống đây đánh đi lẻ rồi bao này ba triệu à, ừ, chung anh em bán này anh thôi đâu chắn bán xanh mà chung anh mấy triệu chung anh hai triệu đi anh chặn cái kia lẻ rồi em, em đánh đó ờ, đưa anh hai triệu đây chung anh bắt nhà ờ. một hai ba triệu họ bắt bắt hết bắt ờ. bắt sập ờ, mặt rồi cho nhà kia bắt ba triệu đi thừa ra từ từ từ tiếng cái kết đi em 5 triệu 5 triệu một cái à một cái cái kết thì thừa ra đi khỏi nữa thừa lại chẵn cũng còn 10 triệu thế thôi một tiếng anh năm triệu ở ngoài này ừ, mười triệu ngoài mặt hả cái mặt đắt chưa mặt này mặt đắt rồi. rồi 10 triệu ra ngoài đi em chung 3 triệu đi năm anh 5 triệu này năm triệu đấy làm sao mà chẵn còn mười hắn còn 10 triệu hắn 10 triệu hết tiếng ba triệu rưỡi nhá gấp đôi tắt này tắt đi ba đen ba đen quá rồi đen hiểu luôn vậy ừ. đây mày xin từ từ à, của em của em năm à, triệu của em ở đây kệ em đây anh đưa cho em 7 triệu xong khó ừ. hiểu nhỉ này bao nhiêu đây đọc ngay ngay năm mười ba mười đâu rồi thế nào sợ nhỉ bảy triệu này kết đến sấp đôi quá xong rồi ba đen rồi. vẫn đang còn ba đen thì đấy sắp vẫn lên cầu nó đang nhảy cứ theo anh ra cầu nó đang cầu theo lên theo lên vừa rồi cùng cầu ấy hai triệu trắng nàng như kiểu có mắt đấy nhỉ sạch mà trắng em có mắt mà chẳng xuống 15 phút đi xuống hết đi <laughs> xuống 15 phút cơ ăn gớm nhỉ cái này bao nhiêu chẳng nó sạch đấy sạch mặt đấy đặt cái nhà mình chỗ này hai triệu ba triệu chỗ này hai triệu ba triệu hai hai hai hai ba triệu ờ, hai triệu ba triệu ba triệu luôn hơi nhiều quá nhiều thế đấy có bao nhiêu á còn ờ, ba năm tám ờ bảy bảy nhà nó đấy nhỉ chung một tí thôi nào ờ. đấy hai triệu đây rồi còn 5 triệu còn 5 triệu đường Tôi nhận cái mở cho em Ừ, để nó Không phải giam đâu Hai thứ hai à? à? Ừ Để tôi tự, tự tay bóp lái xem Bóp đi Đi Tôi nằm mãi 2 triệu của em nhá Cầm về Cầm về đi Không gì Tôi ra rồi Làm như nhiều vào mắt Rồi nhá vâng. Không đúng vâng. rồi chẵn mượn cái đấy anh anh chạy mẹ mẹ đang số nữa đi à năm triệu chẳng Bọn nào cứ đè nhá đánh Đấy đi, nhanh Mở đi Bùng mở đi Thừa bao nhiêu bắn hết Chắc nè thừa Ông nào chết cái nào tôi Ông ông thừa cái thừa ra rõ ràng đi Không không thì thì, thì bung Bung đi, bung Không kết thôi Bắn dạ. Bao nhiêu đây? đến đi ngay hai triệu hai triệu hai triệu hai triệu đẹp đấy tại em anh ấy tại anh ừ, ấy bỏ theo anh đi ngồi xong đi cái này mới là tất tay này giá cái gì đấy 5 triệu chạy tiếp đi vừa gì nhỉ vừa lẻ vừa triệu chẵn thử một lần chơi lớn 3 triệu 2 triệu còn nào rồi ăn 4 triệu đi Coi Tất tay vào Nè sạch mặt, Đất sạch mặt này Đúng ừ. chưa còn cái này đánh chuẩn lắm Nè còn 5 triệu ngoài này Đặt luôn này Sắp đầu lỏng nhanh Đưa xuống Hậu đáo Hậu đáo 7 triệu bảy triệu bảy triệu bảy triệu có tiền vào 2 3 4 5 7 triệu rưỡi em bảy triệu rưỡi đấy em bảy triệu rưỡi điểm nó cứ hô không rồi đúng rồi một hai ba cô bảy triệu rưỡi 8 triệu đấy. Đấy 10 triệu. 10 triệu. Ừ. Hồ 7 đưa 7. Cứ anh. Em đánh 8 triệu rốt thế. Rốt 7 triệu. 7 triệu mà. Nó đọc 7 triệu rồi. Đánh đi, đánh đi, nhanh xong, nhanh, nó phải giảm quá. Không à? Làm sao mà có thể ít tiền được. Vừa cái gì sắp đôi à? 5 triệu này. 5 triệu chẵn. 5 triệu. Nhanh nhỉ? không chưa? Cái cân nặng thử tiếng ngoài. Thôi đừng mở mẹ. Từ ờ, từ. Cái mở cái. đi mở đi con. Cái được. Bao nhiêu à? Thì không bắt đền đấy. 5 triệu. Cái cân rồi còn bắt đền. Ừ, mới ăn được lại thua. Muốn được từ từ là hai hai hai nghe. Cái này không chết rồi. Phải ạ cái này phải tắt tay còn chẵn 10 triệu chẵn hai cái này đậu ra nữa Xong chưa? ba triệu chẵn. Ôi giời, năm triệu chẵn đấy rồi. Đang tham gỡ nhỉ. 3 triệu chẵn. Tại sao? Triệu từ từ. Nói một lời. Ông là chúng tôi 5 triệu mặt trắng nào? Ăn được bao nhiêu bán bấy nhiêu? Bán được bao nhiêu? Sạch bán lẻ ạ. Đắp hết bán lẻ này. Không chưa? Chắn ông nào ăn 5 triệu này đi, ăn hai môn này đi, tôi ăn môn 15 triệu. Rồi. Để bên kia cho anh. không chưa? Môn năm triệu thừa đâu có thừa đâu ba triệu thôi đây hai triệu hậu kiểm sáu triệu hậu kiểm hậu kiểm hậu kiểm bốn anh họ xuống xuống luôn em có chung uh, triệu nào không chung anh hai triệu hết tiền rồi đấy này thừa 10 triệu cho ai được mở mắt luôn 10 triệu này mở này đặt cốp tiền đây mặt này của tôi đúng không đúng không ừ. làm sao phải cốp chưa tự tin mở này lẻ nó thừa này bao nhiêu 5 triệu đặt độ 5 triệu này đấy Chả tự tin nhỉ? Ừ. Kệ, ừ. quan tâm. Mà này, sốc đôi là mình ăn đúng không? Tự tin là từ từ Tự tử vẫn ăn đúng không? Chán làm. Em chung mấy triệu đấy? 2 triệu. Mà này. Sốc đôi rồi. Rồi. Của tôi cả đúng không? Đúng rồi. Đây. Tiền của em. Đây, tiền của mẹ. Hai bốn đúng không? từ từ từ từ cái từ đó để tôi ra tiền đó hai triệu của em này tiếng này thành bốn này nữa là nàng hết tiền Hết luôn còn đâu? 1, 2, 3 À thì đưa lại 3 triệu nữa em mượn đâu Nó có 2 Đánh luôn đi Không à không nha Mới được hai cái rồi Đã dạ, thế bốn cái rồi Không ra nẻ đúng là hết tiền 5 triệu 10 dạ. triệu Sắp đôi đánh tiếng 3 thắng Rồi em lấy đâu? Đây bao nhiêu đây? Xung quanh đi Đây bao nhiêu? 5 triệu đi. 5 triệu 5 à? triệu chặn đây này 5 triệu được chặn đây nhá 10 triệu Sạch bán lẻ à? đắt thêm bán lẻ này Ai đánh xuống nữa đi 20 triệu chuẩn đấy mở luôn này, hết mở này. Hai mươi. Ừ. Ừ, ừ, à? Sâu tiếng như nào Thôi cái này không ăn nữa, thế thôi, sâu rồi. Lẻ thường không ăn. Lẻ sau. Lẻ thường sau. Nhấn. Đắp mặt thường không? Không đúng là không ra tiếng này mỗi ông đánh một mặt thì ăn nấy rồi để người ta để người ta đánh sâu tiếng luôn tôi không đánh được ngươi đâu xuống mẹ luôn đây thế xuống mẹ luôn đây tay đấy rồi nhá khâu kìa đúng chưa hầu kìa không mở xuống năm triệu đúng không em mở cho anh cái sấp đôi đấy vâng. nhanh rồi ok đôi bảo ơi không ra được lẻ làng sẽ hết tiền sẽ chơi tiền làm mấy tiếng nữa không kìa Ừ từ đấy toàn cạnh từ từ từ từ từ từ để đến tiền đấy ngồi đàng hoàng vào nào ngồi hoàng đánh chân bốn tròn chân vào năm sáu bảy tám chín ba ván trả lại mười. kia cũng hết ngồi khoanh chân đàng hoàng ông bạn cứ thọt tân tôi đánh làm sao được tay chân đấy đây nó gặm hết tiền đấy không ra được từ từ một hai ờ, ba bốn năm ừ. sáu bảy, quanh chân vào nhanh lên không chưa nhanh đánh trước cái quay còn bảy trăm đến nốt anh này cái gì vậy cái này à anh đánh chặn anh đánh chặn xong chưa nhanh nào này bán đi mở nốt ra năm triệu chạy thôi đủ luôn điều kiện nhanh cái sao cái không có lực nhỉ lực bây giờ thế con nhà này cắt đi chung vào cắt ăn nhà này nhá mặt nè con mặt nhà nhá ông nào rồi tôi không chưa đôi mà chẵn tôi không đủ tôi no rất rồi ông ăn được bạn nào ăn có bao nhiêu ăn ông ăn lúc nào ông ăn đi ăn 5 triệu đi chẳng hạn ờ ông ăn 5 triệu 5 triệu còn tôi ăn ok rồi đấy nẻ rồi tôi tay không bất dần À, hết tiền nữa rồi Ôi nẻ ra nhá, à. đừng đừng Xin lỗi Lại thua lại Cái thua Lẽ là bốn rồi mãi tưởng chung cái này được ông được mình phải được chứ ừ. xong à không được đỡ thua còn gì nữa này đậu không nên cành không rồi nên cành luôn, luôn, triệu luôn, nên... còn đâu 5 triệu tôi đánh từ nãy giờ cái tiền đâu lên 5 triệu 5 triệu này 6 7 ừ, không theo anh nữa thì thôi rồi không sao cả ừ tôi phải kiểm tiền cho tránh 10 triệu 10 triệu 10 triệu 1 2 và ông vào chung chẵn ờ, 3 ờ, triệu nữa này sạch bán lẻ rồi đấy bán hết lẻ này ai à, xuống lẻ xuống nốt đi xuống nó dễ này 3 triệu thôi đi 3 triệu nốt nghe một cái này từ từ cái con đâu không xuống cứ xuống đi hậu kiểm lên cành được thì lên hết nghe một cái nhá ai xuống đây lẻ thừa sạch mặt đắt sạch mặt ai còn xuống nữa xuống tiếp xuống tiếp ai xuống tiếp đây đủ năm rồi lẻ còn ít ừ. đây chẳng lẽ không bệt được cầu lẻ à bực nhỉ làm sao có cầu lẻ nào nhé tiền về một nhà bồ đâu xong chưa cán chưa tôi không được lại không anh em xuống xuống thoải mái đi đấy không tiền người ta đã nhiều tiền mới cho có cầu lẻ nào à? ừ xong nhá còn xong thừa, tôi không thừa ông không thừa đánh hết tay tôi tôi ăn tôi chịu không mở này ừ có cái này cái này có rồi không mở này nó nó đàn bà nó chỉ đánh thế thôi ba bàn Đúng rồi quay tàu luôn nhỉ đéo tàu lẻ muốn tôi anh cắt à bạc này nói chiều nhà này lắm ông này hay mượn nhiều đánh đi đây ông này so đấy nhở đâu còn làm còn tiền nhau đâu làm có tiền đâu đây xong ăn đây rồi làm cái đi ăn được thì làm cái đi cái làm được tiền đâu đấy em này làm gì không ra lẻ đấy nữa tiền đâu nữa tôi ai đánh lẻ nó đánh đi đấy năm triệu đây đánh lẻ nó đi ông ông nào cờ đánh này bao nhiêu đánh lẻ hết đi ông ra đánh mẹ lẻ luôn đi tôi đánh này ăn luôn rất là luôn xong chưa bán lẻ đúng không đúng rồi. chặn của tôi nhá chặn của à, tôi đánh chặn mà chặn mà thôi rồi tôi cân không tôi cân không con con con lẻ không chịu rồi mở đây lẻ của ông đây chị làm không làm à? ờ, ờ, cái tùy chưa lột rồi chia nhà năm 500 đi chia năm trăm. trả lên trả cho cái à, à, chủ nhà này một hai ba bốn năm sáu sáu nha bảy nha rồi ok cho nhà năm trăm đi lại sắp đôi vãi lồn nhỉ quân sợ quân gì cầu hay cầu mà thế là đi lẻ rồi người ta lồn hai ba tiếng sắp đôi